đây mỗi vị khách mời đến đây thì sẽ đều được chơi một trò chơi à, hôm nay anh thắng em thì anh sẽ được chọn món ăn ngày hôm nay trò chơi hôm nay của chúng ta là đập trứng wow. có một trứng là, là, anh đang đập trứng đập đầu em em đập vào đầu anh đây là quả trứng đây. là cái bát đó bây giờ đập à đập xong rồi là rút tay ra rơi vào đúng không đúng à chứ thì không phải sợ ok chưa? Rồi, ờ, chuẩn bị ra. này. Chuẩn bị. Ai chưa Nhường anh đấy. Okay. Chơi nhanh hay chơi chậm? Độ khó tăng dần đi lúc đầu chậm nhưng mà về sau nhanh. Ok. Ok chưa? Ờ, okay. Chuẩn bị khởi động này. 3 2 1 bắt đầu. anh đã chiến thắng cơ chơi nhưng mà vừa rồi chỉ là nháp thôi bây giờ mới là ok đấy nhường anh trước lượt chơi thì ờ, anh Lâm sẽ được chọn món ngày hôm nay vâng. Khi đến đây thì anh ờ, muốn ăn món gì ạ? Anh ạ, đợt này anh ờ, đang rất lẩu Rơi lạnh em ăn lẩu cực kỳ sướng luôn Hoặc là ăn bò nè Chọn một món thôi Cá rán nè Chọn một món thôi Lẩu Lẩu, ok Anh Lâm đã chọn món lẩu Nên hôm nay chúng ta sẽ ăn vịt Chưa còn vịt em trước rồi

mật chúng mình là xếp vịt chín món của vịt Ba Tư Cái này thì có giá là 545 nghìn Đó Nên nó xếp rất chọn món xong cuối cùng lại ăn vịt thế này rất nhiều đảo đấy Đây là anh có ăn không? Có ăn không? Đấy, từ đấu Mình thấy là ừ, ở đây ấy, cái đũa với cả thì kiểu làm trong nó rất là khác so với chỗ khác ấy. trông nó kiểu bé hơn anh thì đúng không? Mà đến chỗ nào giống nhau mà? Không, bình thường ấy, bình thường nó sẽ là cái đũa dùng một lần mà kiểu bán ở ngoài chợ ấy nó kiểu đại trà ngoài chợ ấy chứ, chứ nó, chứ nó không đóng gói đẹp như thế này mà nó là đôi một lần nhưng mà nó không đóng gói đẹp như thế này không nó là đôi dùng một lần xịn hơn ấy không nhưng mà em thì nó xịn hơn ừ. đấy ok em chữ anh mà mình đầu ấy mình lúc mà mình đặt ấy mình không nghĩ là cái set này nó to với là nó nhiều như thế nó có nhiều hơn anh thấy nhiều không lúc lúc mà lúc mà mình đi xuống mình lấy đồ ấy xong kiểu cầm ấy, nặng thấy nặng chịu luôn đi không nghĩ là nặng đến mức như thế nhìn trông rất là đầy đặn ờ, mình nghĩ là số này của tầm bốn năm người ăn thì cũng vừa ấy không cái set này em đặt là cho năm người sáu người ăn còn có cả măng nữa canh măng nữa canh măng tiết đó bóc ra lại em là gửi cho cháu ừ, thử nhiều mất em ạ đủ anh biết kéo rồi à? ôi à cái này không phải là từ giấy không đâu đây là tăm đấy. kiểu nhìn trông rất là chu đáo ấy và biết đây là tăm rồi à, tôi với anh em chưa tách đũa anh đùa em tách làm sao để hai đôi đũa này uh, không bị uh, gãy phần này mà tách nó bằng nhau gãy phần này mà tách nó bằng nhau ừ. đó đó tách như này thì là được mà đó, tách cái ra có đi đấy thế này làm không à. tôi nhau như ra này một cách tách đũa không bao giờ mọi người nhớ đây là một lần này này tôi đi thấy vai không em tách sành Cách vịt này gồm có nộm chân vịt rút xương, uh, vịt luộc, vịt rang giềng, uh, lườn vịt hun khói, bún, vịt nướng, uh, lưỡi vịt chiên xù, uh, lòng mề xào giá dứa và canh măng. Canh măng tiết. Bây giờ thì hãy cùng mình ăn một tí thôi Nhìn cái set này thì anh muốn ăn món nào nhá Anh ăn chưa cái món này ra này sử dụng được nhưng bây giờ anh muốn ăn thử món chưa là anh sẽ ăn uh, món lườn okay. vịt chân mình sẽ ăn thử lườn vịt trước nhìn trông kiểu rất là mỏng mùi rất là thơm kiểu hơi hơi khó khói thì nó luôn khói em em thấy nó không bị nhiều phần mỡ lắm thấy là cái phần thịt này nó kiểu nó mềm mềm ấy đợt trước em mua ở siêu thị Thì em thấy nó không ngon đúng như này Nó bị hơi dai dai Nên là nó bị nhiều mỡ hơn ấy Nên nó nó em ạ, ít mỡ hơn siêu thị của em là lên nóng còn đây là lên thịt nhé ờ nhỉ đó với cả là hôm nay em thấy cái lườn vịt này, nó không bị nhiều phần mỡ quá nên là ăn nó không bị mấy ăn ngon nhé lần, lần đầu tiên mình ăn được thì mình cảm thấy rất là ngon cái nước chấm này đây giờ đây rồi ngon đậm đà hương cay cay một chút nó cay, quá cay ngọt ngọt ngon yeah. em sẽ ăn thử lòng mề, bởi vì em rất là thích ăn lòng mì yeah. cái mề của da da ấy em thích cực luôn ấy mà em thấy lạ rồi đó bình thường xào ấy ở nhà ấy nhà em không cho em rau này đâu đấy ở nhà em còn cái này rau cần không nhỉ đúng không nó rau gì nữa mà kiểu <laughs> em thấy là ở ừ, cái món này ấy, để nguội rồi nhưng mà nó cũng không bị tanh vịt không bị tanh cái vị vịt lắm mùi vịt nó, nó bớt nó cũng ít tanh nó không bị tanh nhưng mà mấy anh không anh ăn phải miếng tim em ạ anh không phải ăn phải miếng mì rồi à, ăn mì ngon thật rồi nó ừ. rất ngon mọi người ạ kiểu nó rất sật đấy nhưng mà em thấy xào như này hơi nhạt thì hơi nhạt không lấy khẩu vị của em ừ nếu mà em ăn với nước chấm thì anh cảm thấy khá ngon không nhưng mà ăn không thì hơi hơi nhạt đúng không ăn không sẽ hơi nhạt một chút anh thấy vừa khẩu vị của anh em ăn nó mùi thơm của dứa nữa khi mà ăn vừa. khi mà ăn cái miếng dứa vào nữa kiểu nó, nó trung hòa các vị ấy, nó hơi chua chua vị dứa ấy, ăn ngon cái này ngon nha ừ. ăn thử lưỡi vịt chiên nha không ai dân đừng đóng cái anh lưỡi vịt chiên chưa bao giờ mình ăn lưỡi vịt luôn ấy là lần đầu tiên chuẩn bị tâm hết rồi ăn thử ấy dễ nha Lưu lịch thì mình thấy Ăn gì Mình thấy là cái lưỡi vịt chiên ở đây ấy, nó không nhiều cái vị lưỡi lắm Mình cảm nhận toàn vị bột đấy là cái lớp bột chiên xù nó hơi nhiều ấy và ăn cái này kiểu cảm giác nó như sụn ấy nó, ừ. nó hơi giống sụn với mọi người nào thích ăn mấy đồ chiên rán này này để nó nó cũng không phải quá nhiều đồ lắm anh thích thật ờ, là cái gì anh cũng thích ấy chỉ đồ được tim heo thì không thích món này lắm bởi vì hơi nhiều bột chiên xù nộm ở đây ấy kiểu để riêng cái túi như này ấy, chứ không trộn sẵn vào mình thấy là cái này cũng khá là đấy, bởi vì lúc mà mình về có thể mình chưa ăn nguội mà trộn sẵn thì nó sẽ bị mềm mau đi ấy. em vẫn giữ được cái độ tươi độ giòn ấy à, anh có biết em ăn ở đâu nhưng mà các nhà hàng bây giờ nó đều nước chấm riêng rồi lấy mọc riêng à? chắc là em mua ở gần nhà nên là người ta trộn sẵn bảo em à, là bạn không gần này em kiểu toàn trộn sẵn nộm thôi trong cái món nộm này thì có ừ, cà rốt này dưa chuột này giá đó, và rau Sao? sống lạc lạc đó bình thường ấy em thấy ăn à, nộm chân gà chưa bao giờ thiếu lá em bảo là rau mà gì nữa à, Trời rau yêu bắt bể bây giờ rau yêu lần sau không mời nữa bây giờ đấy bắt bể rau này là rau rau sống rau để trộn đây không phải rau bạc hà thử đấy nhá mọi người nhá à, thật sự là mình rất thích cái nước chấm ở đây mọi người ạ mình thấy là cái nước mắm mà trộn ấy nó rất là đậm đà kiểu đủ vị ấy ngọt ngọt chua chua cay cay mà cái vị mắm nó cũng rất là rõ chứ nó không bị nhạt ấy có nhiều chỗ mà mình ăn ấy vị kiểu trộn nó hay nó hơi bị nhạt ấy là không rõ vị lắm nhưng mà cái này em thấy ok ngon ăn um, rau ăn um, chân vịt chưa rồi ăn chân vịt thì kiểu nó giật giật dai dai kiểu hơi hơi kiểu sụn ấy kiểu thế giật nó hơi cay hơi lúa hơi cay với là mọi người nào bị khó ăn cay lắm em ăn được cay là em rất thích món này với cả em thích kiểu trộn nộm này là em thích ăn món này cái tay quả nó bị mất mất cái vị ngọt của ấy cảm thấy ăn nó khó chịu ừ. ngon mọi người ạ chuyển sang ăn thịt nướng đi nhìn thịt nướng có vẻ trông rất là quyến rũ ngửi ừ, thấy không thơm không thơm mùi vịt nướng cho lắm em ơi cái đó là người ta nướng đâu mùi giềng ấy rất là mùi quay. em biết thế nào là ăn vịt nướng chuẩn không bây giờ sẽ bóc này ra Đó. À, ta sẽ làm này như này Đó, chúng ta sẽ chấm Mình thấy là cái miếng vịt ở đây rất là mềm Thấy không? Ôi, ăn uống này Không thay đổi một tí nào cả Trời ơi Anh thấy không? Cái miếng vịt nó rất là mềm ấy Nó không bị dai ấy Cái miếng của em ăn anh thấy nó rất là mềm, không bị dai anh thấy vịt thì nó hơi bình thường so với các quán ờ, vịt khác bởi vì là vì ờ, anh thì là khi ăn vịt cỏ bất định quen rồi ăn cái này nó không ngon lắm là cá nhân của anh cảm thấy thế tức là cái cái tẩm ướp ấy em thấy cái tẩm ướp nó không ấy là nhưng mà cái miếng vịt thì mềm được Đấy ừ, em thấy được anh ấy bình thường Em thấy thế ừ, Đấy em thấy anh ấy bình thường Thế Ăn thử canh măng tiết đi anh Em thấy để cũng lâu ấy Cho anh à, canh măng không ăn tiết Anh có ăn tiết không? Em không thích ăn tiết cho lắm Bảo không cho tiết mà Cho có một tí Nó bị vướng vào Cái em Thôi thôi Cái bát cái, cái, cái thiền như thế này thì Thế mà giờ mình Mình sẽ thử nhé mọi người nhé Cái rất đậm đà mọi người ạ Rất đậm đà này rất là mềm nó không bị mặn mà cũng không bị nhạt quá nói chung là vừa đâu cho anh xem tí tiết nào xem tí tiết rồi đấy tôi nào chưa cắn đấy không đây có miếng tí tí không miếng tí tí thôi đây chưa nghĩ khách mời nào mà lắm chuyện như khách mời này không bao giờ có lần hai Thế thử cho mọi người nhá Thế thử măng ở đây thì mình thấy là nó không bị đắng ấy ngọt không bị đắng mà canh măng nên gia vị cũng rất là vừa bây giờ ăn canh măng không mà không cho bún mọi người thì sao mẹ này không có xôi à Có ai ăn xôi, xôi vịt bao giờ không? Có, xôi vịt Em chưa ăn vịt đúng không? Ok, anh là nhất, anh tự mở một quán ra đi Được rồi Để anh, anh làm món xôi vịt đi sau này mình sẽ mở mắm xôi vịt cái ghê cái chưa cái chưa đấy xôi vịt xá xíu cho em một chút nhá từ lúc mà anh đi quay đến giờ thì có kỷ niệm nào là anh nhớ nhất kỷ niệm không à? kỷ vui kỷ niệm buồn kỷ niệm ờ, vui đi tích cực à, vui thì, ờ, uh, tức là những cái ngày đầu của anh điểm nghề vì là bọn em không có được nhiều ekip như này toàn là những anh em chơi với nhau xong rồi tự là phim nhau lên Đấy. xong người phải tự cầm mic này người tự cầm mic này xong rồi có người à, vừa cầm kịch bản vừa làm đạo diễn vừa là diễn viên thấy không một người làm khá nhiều người Đấy. khá vui không có được là như bây giờ là uh, chuyên nghiệp hơn và tất cả thứ hơn nhưng mà nếu mà quay nhiều đấy thì nó cũng khá là vui nhiều giờ học kiểu vả nhưng mà vui đúng không kiểu được ừ. học hỏi thêm mình không chỉ là diễn viên mà mình còn làm thêm nhiều mặt khác đúng không mình có thể thử sức nữa đúng không đúng sắp tới thì ờ, không biết là anh có dự án gì mới không ạ ừ, sắp tới á sắp tới anh ờ, cũng có khá nhiều dự án mới nhưng mà dự án anh ờ, mong chờ nhất đấy là một dự án mà anh chưa từng làm đấy là dự án phim đàm mỹ à, phim đàm mỹ ừ, dự án phim có tên là ông chủ đến đây hai à, có gì có vai quần chúng nào thì anh nhớ nhớ đến em nhá nhớ đến cái bữa hôm nay nhá ok yên tâm có, có vai anh sẽ không anh mời em đâu yên tâm ơ ờ, đùa mời mời mời mời mời mời cuối cùng này đi vịt giang diềm ừ, anh ăn món này từ đầu là rất là hấp dẫn đó anh ăn thử đi em thấy ở đây có vẻ khá là nhiều miếng đùi ấy đây này mình có thể khá là nhiều miếng đùi chân vào đây đây ạ à của anh á, anh nhìn miếng này trông vẻ hay nhớ đến em nhá nhớ dự án nào nhớ đến em nhá trông hay rồi đây nhá nhớ đến cái miếng thịt này nhá nhìn ừ, kệ em chứ bao nhiêu còn nghĩ về món trước nhá anh như bao giờ mà ăn mà ngon không đúng bởi vì cái lúc nguội này ừ, cái món này làm tẩm bốn lớp bột xong rồi mới ra nhưng mà cái lúc ăn nguội như này nó bị kiểu hơi ỉu ấy nhưng nó không được giòn như thế với cả ăn nguội cảm giác nó không được ấy là nó hơi bị dầu ấy em thấy thế nó có hai loại không thích một là bị dai quá tức là dai rồi để lâu quá nó bị dai với là làm cái đó là nhiều giềng quá nó bị quá nhiều giềng ôi về tổng thể ngoài cũng ngon nhưng mà ừ. nguội quá nên là chắc là bất gì mới ngon nữa theo nhà mình cảm nhận ấy thì mình thấy là cái miếng thịt ở trong cái vị tăng gì này, nó bị hơi hơi kiểu dạ. bở nó hơi bở so với hai cái món vịt kia so với vịt nướng và vịt luộc kiểu vịt luộc ấy lúc mà mình ăn thì mình cảm thấy nó nó chắc thịt nó chắc ấy mà nó không bị nó cũng không bị dai nhưng mà cái này nó bị hơi dai dai mà bở ấy sâu dai mà hơi hơi dai dai xong rồi kiểu cảm giác lúc mà nhai thì thấy nó bở chứ nó không được ngọt thịt đi anh kiểu thế ăn thành nó dai nhưng một thằng thích ăn đồ à, rán mà đồ này này thì anh ạ nó để xét thì cũng ngon À, em thấy là cái set ngày hôm nay cũng khá là đầy đặn mà kiểu ăn cũng khá là ổn đấy món nào cũng rất là vừa miệng ấy ổn được thì bây giờ em đặt một cái mẹt này cho 60 ăn thì cho hai ăn cũng rất là nhiều nhưng mà em thấy là nó cũng rất là nhiều đúng không anh thì anh thấy rất là nhiều đúng không để dặn em không đối với anh nghĩ cái suất này chỉ là tầm hai người như anh, anh kia này lại nói thế anh kia nên ăn ít là không thì ăn nhiều ăn ăn rất ít cái set này nếu mà ăn nhiều thì cũng phải tầm ba người đấy nếu mà ăn ăn cái sức ăn nhiều ấy thì cũng phải tầm 3 4 người. Hợp lý, hợp lý. Vừa rồi thì mình và anh Lương Thái Lâm anh Đinh Thái Lâm đã ăn thử set vịt chín món của vịt Ba Tư. Chúng mình cảm thấy khá là hài lòng với set vịt ngày hôm nay. Anh có hài lòng không ạ? Anh rất hài lòng. Ăn phi mà mọi người ăn phi mà, rất hài lòng rồi. Nhưng mà nó ngon đúng không ạ? Ừ. Mọi người rất là nó rất là ngon mà. là ngon. Ok, món nào cũng rất là ngon và đầy đặn. Nếu mà... Nếu mà có nhưng mà trừ vịt luộc trừ vịt luộc á ừ. trừ vịt luộc cả trừ tiết vịt luộc, vịt luộc rất ngon nha mọi người thì chẳng qua là anh ấy không biết ăn ấy nên là anh ấy không gọi thôi còn cái nịt còn đúng cái nịt cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay